chạy về nơi phía anh anh anh dài rộng chạy về nơi phía anh trái tim anh không bao la chạy đi đâu nữa em chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi đừng đi đâu chạy về nơi phía anh sẽ ở đây làm em yêu đời em không tin vào ai điều này thật tiên dài sẽ có anh ở đây làm em nghĩ lại điều em đang sợ chạy về nơi phía anh cánh tay này dài rộng lắm chạy về nơi phía anh trái tim này cũng ấm lắm chạy đi đâu nữa em chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi chạy về nơi phía anh cánh tay này dài rộng lắm chạy về nơi phía anh trái tim này cũng an lòng chạy đi đâu nữa em chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi đừng đi đâu chạy về nơi phía anh chạy về nơi phía anh cánh tay này dài rộng lắm chạy về nơi phía anh trái tim này cũng an lòng chạy đi đâu nữa chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi đừng đi đâu chạy về nơi phía anh chạy về nơi phía anh cánh tay này dài rộng lắm chạy về nơi phía anh trái tim này cũng ấm nắng chạy đi đâu nữa em chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi đừng đi đâu chạy về nơi phía anh